thì im im ủa sao không giống trong hình như vậy bây giờ anh ờ, cần người trong hình hay là cần em đương nhiên cần người sao anh giấu trong hình trong hình giờ này bạn em bận rồi không đi được bạn em với em là một ok vậy vâng xong rồi... giá thì như nhau bạn em với em là một người được không em với bạn em chơi với nhau bạn em đi được thì bạn em nhờ em đi trời vậy mà anh coi trong hình thấy tưởng em chứ subscribe kênh nhá mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá ok nhớ